Alo à, Vâng xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể anh em nhé Xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em đã một lần nữa cùng nhau quay trở lại với kênh soi cầu sổ số miền Bắc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay Như vậy là bảng kết quả cũng đã trả thưởng xong rồi anh em ạ Đồng hồ đã điểm sang đó là 18 giờ 40 phút rồi Thì à, chúng ta lại tiếp tục hành trình của mình anh em nhé Đó là lên những cái video tham khảo cầu kèo chốt số Cũng như là dự đoán cho anh em những đường cầu cho ngày mai Thời gian gần đây thì à, những cái đường cầu chúng ta dạng khá là ảo anh em ạ hôm nay thì à, thực tế thì nếu mà xét chung với kết quả lô tour ngày hôm nay thì nó khá là cân bằng và đồng đều rồi ngoại trừ mỗi đồ chín thôi anh em ạ đồ chín thì ngày hôm nay câm nhé rực rỡ nhất thì chúng ta có đồ 8 nhỉ chúng ta có 83 đủ hai nháy này 84 86 88 và 89 đấy còn à, ngoài ra thì có đồ 6 này đồ 6 thì chúng ta nổ 4 nháy bao gồm 62 63 65 và 68 còn lại thì những cái đồ số còn lại ra thực sự là tương đối khá là đồng đều nhau rồi đấy nói chung là nhìn lô tô ngày hôm nay thì nhìn khá là ổn về lô tô hai nhảy ngày hôm nay chúng ta có 38 Chúng ta có 83 Ngày hôm nay thì à, cả hơn 06 nữa này Ngày nay chỉ có 3 chủ lô tô đó là đủ hai nhảy thôi Thì cũng như này cũng khá là ổn nhỉ anh em nhỉ Cặp song thủ đó là không Xem nào xem cặp song thủ nào 27 3883 này Ngày hôm nay cặp 3883 đủ à, tận cho anh em đó là 4 nháy đúng không ạ 4 nháy 3883 còn lại thì à, có cặp 8668 này 6886 là một cặp song thủ ngày hôm nay đã nổ hoàn thành cho anh em Đấy Như vậy là kết quả ngày nay thì cũng khá là tương đồng Và cũng khá là đồng đều Còn giờ đặc biệt thì hôm nay về một số đó là 8 à, 90819 đúng không ạ Đấy thì ngày hôm qua thì mình chốt cho anh em bạch thủ đó là con bạch thủ 34 và song thủ đó là 1771 ở trên video thì chúng ta đã không hoàn thành rồi. Sự rất là đáng tiếc. Ngày hôm qua thì mình chốt cho anh em đó là cặp à, 3663 ở trên video ngày hôm qua thì ngày hôm nay mới nổ. Thực, thực tế là nếu như mình nuôi khung cho anh em hai ba ngày, nuôi nuôi khung cho em hai ngày thì lại chiến thắng rực rỡ rồi. Mà hiện tại thì thời gian gần đây thì bên mình chỉ bắt một ngày duy nhất thôi. Cho nên là bắt những cái đường cầu cho anh em kết, cho anh em trùng cầu thôi, còn những cái con số mà nuôi khung thì mình không bắt nữa. về nuôi khung thì thực tế là những ngày thứ nhất không về, ngày thứ hai nó chỉ về một con thì anh em đánh cũng không có lãi. Cho nên là mình chỉ bắt một đường cầu duy nhất thôi cũng mỗi ngày một đường cầu cho anh em thì à, bước sang ngày mai nhé ngày mai thì ngày à, 3, ngày mùng 1 tháng 5 đúng không ạ đây là ngày 30 tháng 4 rồi thì ngày mai ngày mùng 1 tháng 5 đấy thì mình cũng vừa mới tham khảo được một cái đường cầu và sẽ tham khảo và vẽ cầu cho tất cả anh em để chúng ta có thể cùng nhau lựa chọn nhé cầu chúng ta thì à, bắt đầu chạy từ ngày thứ sáu hôm nay là ngày chủ nhật rồi thì mới chạy có 3 ngày thôi bắt đầu từ ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật ba ngày thôi thì à, Đầu tiên thì chúng ta có cặp đó là 0770 nhé. 0770 này. Đấy, kết quả 0770. Kết quả trả thưởng cho ngày là ngày 29 tháng 4. Thì à, chúng ta có con 70 nổ hai nháy này. 70 này. Và 07 này, đấy cặp 0770 nổ hai nháy cho anh em rồi, đấy là cặp này nổ rất là đẹp. Đây nhé. Được chưa? Như vậy là tiếp tục đường cầu này thì à, chúng ta có cặp đó là cặp à, 1991 thì ngày hôm nay nổi cho anh em con 19 nổi giải đặc biệt luôn rồi. 1991 này. Thì ngày hôm nay là anh em có thể thấy là ngày chủ nhật ngày 30 đã nổi cho anh em luôn giải đặc biệt đó là con 19. Cầu cũng rất là đẹp rồi. 19 này. Dạ. Đấy thì à, đã nổ cho anh em 19 rồi thì tiếp tục theo cái đường cầu này thì à, mình sẽ mình sẽ lựa chọn cho anh em nhé. Đây. Bắt theo đường cầu này thì à, mình sẽ lựa chọn cho anh em và theo cái nhịp của nó thì cặp của chúng ta tham khảo cho ngày mai sẽ là cặp 2332. Đây mình vừa phóng to lên cho anh em có thể dễ nhìn nhé. 2332 này. Để tham khảo cho ngày mai tức là ngày 1 tháng 5 ngày đầu tháng rồi, chúng ta hy vọng rằng là sẽ chiến thắng cho tất cả anh em. Dạo này thì uh, cầu kèo nó cũng hơi bị khó bắt cho nên để lựa chọn những cái con số thì tốt thì nó cũng rất là khó xong thủ lô cho ngày mai ngày à, mùng 1 tháng 5 nhé 2023 này cặp uh, à, song thủ lô tô sẽ cặp 2332 theo cầu mình vừa vẽ này đấy 2332 anh em ờ, trùng cầu kết cầu với mình cặp này thì anh em có thể xuống tiền nhá vui chơi trả đá bi hơi cho mình không trùng cầu không kết cầu thì anh em nên dừng mức tham khảo thôi đấy là những con số mình tham khảo mà cho nên anh em chú ý cặp 23 và 32 con bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em con bạch thủ đó là con ờ, bạch thủ năm mươi chín nhá bạch thủ lô tô là 59 này đây là cái dàn ờ, đầu đuôi Đấy là cái dàn đặc biệt mà mình đã tham khảo cho anh em cho ngày mùng 1 tháng 5 này. Thì à, chạm 9 và chạm 2 thì à, chúng ta đã hoàn thành chạm 9 với đuôi 9 là bạch thủ đề là 19 nhưng mà mình bắt cho anh em 91. Đấy bắt cho anh em 91 thì à, nó chưa được may mắn anh em ạ. Đấy, nó về lộn đầu. Nhưng mà cái dàn rút gọn thì chúng ta đã không thành công thôi, còn cái dàn chạm thì chúng ta đã hoàn thành rồi. Đấy, vì thế cho nên là ngày mai thì mình sẽ bắt và lựa chọn cho anh em một cái dàn đầu đuôi cũng như là cái chạm mới nhá Đây thì mình sẽ bắt cho anh em đó là chạm tiếp tục sẽ bắt cho anh em là chạm mà không và chạm 9 này. Dàn rút gọn là 0990. 2992 này. 03 05 06 92 94 con 98 đấy đây là dàn rút gọn của mình cho đầu 9 và đầu 0 thì anh em có thể lựa chọn những cái đường cầu mình bắt đặc biệt là nếu như anh em an toàn thì anh em có thể là bắt cho mình là chạm 0 và chạm 9 thôi theo cái mình là theo cái chạm à, đầu và đuôi nhé còn cái dàn rút gọn là do mình à, tham khảo được và cũng như là mình nghiên cứu thì đưa ra cho anh em cái dàn rút gọn này để chúng ta sẽ tìm kiếm một sự may mắn đúng không ạ còn chủ yếu là anh em cứ tham gia đường cầu lô cho mình